nhưng mà đến bao lâu thì mấy đứa mới có có nghĩa là mới thân mật với nhau tầm một à, một tuần một là tuần là, là làm gì là, làm đi du lịch đi du lịch giờ đi à, đi có hai đứa thôi đúng không không đi à, với à, bạn nữa hai người ờ. bạn mà làm mai cho con á đi ờ. đà nẵng hai bạn đó chụp hình cưới hai đứa đi như vậy rồi ở làm sao đó ừ. ăn sao ở làm sao rồi sao em hỏi luôn đi là rồi hai đứa ngủ chung phòng hay là khách phòng em hỏi luôn đi đó chị hỏi rồi đó giờ đi đà nẵng thì uh, ngủ chung phòng 5 người á chú một bên là ba ba người ngủ một giường con với à, vợ con là ngủ một vừa giường à, hai người kia có dắt thêm một người em nữa, à, nữa. cũng sợ ma đó cũng sợ ma đó à. chào con chào chú Dạ, con chào cô chào chú Mời hai bạn giới thiệu về mình Dạ, con tên là Mã Công Phước Đến từ uh, à, Gạch Giá Kiên Giang Con họ Mã hả? Dạ, con họ Mã Ồ dạ. Họ Mã là cùng họ, họ với mẹ em luôn á À, vậy hả? Người Hoa đúng không? Dạ, người con Hoa, Hoa đúng không con? Dạ. Nay dạ. con nhiêu tuổi rồi Mã? Con năm nay uh, 32 tuổi con 32 tuổi ừ. rồi sao nó trẻ dữ vậy trời ờ, mà con à, giới thiệu tiếp về nghề nghiệp Dạ con làm nghề à, buôn bán à, ở gạch tại gạch giá luôn ừ, Buôn bán ừ. gì nè? Con buôn bán nón bảo hiểm á chứ à. Với chanh mà để treo á ừ. Chanh ảnh để treo trang trí nhà Rồi giờ mời vợ của Phước Dạ con tên là Lý Bu Ngọc, năm nay con 28 tuổi, con cũng ừ. đến từ ờ, Rạch Giá Kiên Giang. Hiện tại thì con ờ, sanh em bé rồi thì con ở nhà con ờ, phụ chồng làm công việc nội trợ và chăm em bé vậy. Nhưng mà trước đây thì con làm công việc gì? Dạ trước đây con làm trang điểm. Ừ. Dạ con bán mỹ phẩm online. Ừ. Dạ hiện tại vẫn đang bán online chắc hai đứa này chắc là ở ở gần nhà nhau rồi cho nên là từ nhỏ tới lớn là đã biết nhau và coi như là Thằng mới nhau vào đúng, đúng rồi. rồi dạ không phải không phải trước quá bởi em thôi em đừng có làm thầy thầy bói nữa à, làm ông mụ được rồi <laughs> rồi ừ. sao nè quen nhau sao rồi ấn tượng gì nhau về sao người ừ. bạn con làm may chồng con cho con à. à rồi lần đầu tiên con gặp chàng trai này con có ấn tượng gì về cái nét đẹp của anh không Dạ, lúc đầu thì con uh, thích gương mặt, gương mặt thì uh, đẹp trai, <laughs> dễ thương Nhưng mà à. có một cái là hơi hơi ốm, lúc đó chồng con mới quen thì chỉ 52 kg thôi, rất là ừ. ốm Còn dạ. con thì sao Phước? Con gặp vợ con, con ấn tượng gì? Dạ lúc đó à, gặp vợ con là con rất là thích dáng người nhỏ nhắn dễ thương à. rồi nói chuyện rất là có duyên lần đầu tụi con gặp nhau thì cũng ở quán cà phê lần đầu tiên gặp nhau thì tụi con uh, giống như là quen nhau từ hai ba năm vậy đó nói chuyện rất là thân mật luôn nhưng mà đến bao lâu thì mấy đứa mới có có nghĩa là mới thân mật với nhau tầm một ờ, một tuần một là tuần là, là làm gì là, là làm gì? đi du lịch đi du lịch dạ đi ở có ờ, hai đứa thôi đúng không không đi ờ, với ờ, bạn nữa hai người bạn mà làm mai cho con á đi đà nẵng à. hai bạn đó chụp hình cưới hai đứa đi như vậy rồi ở làm sao đó ừ. ăn làm sao ở làm sao rồi à? em hỏi luôn đi là rồi từ hai đứa ngủ chung phòng hay là khác phòng em hỏi luôn đi đó chị hỏi rồi đó dạ đi đà nẵng thì uh, ngủ chung phòng 5 người á chú một bên là ba ba người ngủ một giường con với à, vợ con là ngủ một vừa giường tại hai người kia có dắt thêm một người em theo à, nữa cũng sợ ma đó cũng sợ ma đó ờ, dạ. à. dạ. không muốn ngủ ên rồi à, kêu tụi con ngủ chung ừ nhưng mà chú hỏi thiệt nghe phước con thật lòng là con có muốn ngủ chung với với ba đứa kia không cũng à, muốn à, tìm không gian riêng cũng mới quen cho nên con cũng ơi, sợ sợ có nằm thì nằm chung giường thôi dạ. chứ không không không không có quá không. mà đêm đó thì sao có ngủ được không đêm Hay... đó là hai tụi con vừa chung mền lại thôi chung mền lại ngủ thôi là bị ba đứa kia chặt Dạ <laughs> <laughs> đêm đó là không có gì xảy ra đúng dạ, không? Dạ đúng rồi Đó, khi nào thì mới xảy ra cái ừ. chuyện đó Ngày hôm đám cưới xong luôn thì tụi con mới làm Vậy, Vậy là tụi con nhau. giữ cho nhau là mấy à, năm ta? Đúng rồi, mấy ừ. năm bốn năm tại vì nhà gia đình cũng người hoa á ừ, cho khó. nên nhà rất, rất là khó đúng dạ, đúng rồi. rồi tụi con đi ờ, còn đi du lịch ờ, với nhau nhiều chỗ không một năm sau ừ. tụi con có cũng đi đà lạt nhưng mà ừ. cũng đi với một nhóm bạn cũng có một cái kỷ niệm phải nói là con theo con thì con thấy mắc cười và con nhớ tới bây giờ luôn à. tại vì lúc đó là hai vợ chồng đi lên cái làng cù lần đi bộ cái chồng con mới hỏi là con có mỏi chân hay không đó ừ, để dạ, là quá. để hi cổng cho đi một hồi á con sợ vợ con bỏ chân nói à, em mỗi <laughs> chân ông leo lên cổng cho cái à, vợ con nói cổng nổi không cái con nói à, nổi sao không cái vừa leo lên là hai đứa ngã chổng chuối xuống cái dưới đất luôn ngã giống như chú thật sắp mặt vậy té mà té sắp mặt dạ, luôn con cổng không nổi hả dạ cổng dạ. không nổi luôn lúc đó con bao nhiêu ngọc con bao nhiêu có bốn lăm bốn sáu ký rồi ổng là năm mấy ký năm hai năm hai đúng dạ. rồi hai chồng cắm đầu luôn dạ. mà con lúc đó con dê con dê nó rượt theo nữa tôi con cũng vừa quê mà vừa mắc cười hai đứa đứng lên cười quá thì cười dạ, mà sau đó thì à. sao lúc đó là muốn à, thay đổi mình thì con mới đi à, tập gym gym đi gym ờ, dạ tập được à, cả một năm thì con lên tầm chừng 10 kg rồi xong rồi thêm một năm nữa là con lên thêm 10 kg là lúc đó là lên được 20 kg ờ. lúc đó là 72 kg dạ lúc đó là cổng thoải mái rồi đó dạ, dạ bây giờ là con nhiêu ký bây giờ con 69 kg à rồi sau đó lần sau này trong 4 năm đó có suôn sẻ không hay là có rủi ro có những cái biến cố xảy ra dạ lúc uh, quen nhau thì hai đứa um rất là suôn sẻ lúc xin làm đám cưới thì ba đi coi thầy nhưng mà cái ông thầy nó nói là phải hai năm sau dạ là hai năm, nay. nữa là năm nay là là mới tốt cho tuổi hai đứa nhưng mà con với vợ con thì đi uh, coi cũng một ông thầy khác thì ông thầy nói đó tốt uh, giống như là đại cát đại lợi luôn ừ. rồi uh, con mới về con thuyết phục ba nhưng mà lúc đầu ba thì cũng không chịu tại ba chú trọng tin ông thầy kia tin ông thầy kia, kia. Rồi. Dạ. về con năn nỉ uh, một hồi thì uh, ba con cũng đồng ý ba con thì cũng ờ, kiểu mà ngoài cứng trong mềm á ừ. ừ. năn nỉ là siêu dạ đúng ừ. thôi nói chung là muốn vợ quá rồi đúng không dạ, dạ đúng rồi à. tại tới tới cái tuổi đó mình nên đám cưới rồi cái tầm độ tuổi đó mình có con sẽ tốt hơn ừ. rồi. rồi lúc mà hai đứa lấy nhau rồi chúc cái đêm tân hôn vui không dạ vui rất vui luôn Để thành công liền không tại vì có những cái cặp mà giữ gìn cho tới ngày cưới á dạ. là đêm tân hôn là không có thành công á dạ. qua từng từng từng sau mới thành công á thành công liền luôn rồi thành công ờ. liền luôn cỡ vài tháng sau là có bé liền luôn đó rồi bây giờ chúng ta vào cái vấn đề là sau khi cưới đi cái tò mò dạ. đó nghe là tụi con cưới nhau bao lâu rồi dạ con được một năm bốn tháng con được 6 tháng 6 tháng à, dạ. đó ừ. vậy thì ở với nhau như vậy thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không dạ tật xấu là hay quên giống như con nhờ một cái việc gì đó ok ok xong ra cửa là quên ngay nhưng mà nè có hay quên ngày sinh nhật của bạn gái của vợ mình không không à, chú tại cái đó phải nhớ quên một cái là tới công chuyện quên một cái là tới công chuyện còn gì nữa không con ờ à, với lại hơi à, dạng như con thì tính hay con hay à, nói nhiều ừ. nói nhiều cho nên hơi bực bội ừ. giống như mỗi lần đi đi làm đi bán về á con hay lèm bèm lèm bèm á rồi thành ra quẹo rồi nóng tính rồi cái ừ. la con dạ nạt đúng không dạ, à. dạ đúng rồi con nhưng mà con... mỗi lần nạt như vậy thì con cảm thấy như thế nào con thấy rất là buồn rồi cái con hay la lên rồi chút cái con ngồi khóc cái mà cọc nhất của phước á là cỡ nào cũng cái này cho phước nói đi <laughs> dạ vợ con la thì con đứng con la lại dạ giống như là la, la lớn hơn nữa à, kiểu vậy la một hồi rồi mệt xong rồi cái uh, mỗi người kiếm một chỗ ngồi dạ giống thì, như kiếm một cái góc nào đó yên tĩnh rồi xong rồi chút rồi dắt nhau đi ăn tiếp ừ rồi có như không chuyện gì xảy ra dạ, dạ, dạ. dạ bây giờ còn xảy ra không dạ cũng còn thỉnh thoảng chút chút thỉnh ừ. thoảng chút chút tại vì bây giờ có con rồi mình phải kiềm nén cảm xúc lại dạ ừ. tại vì có em bé trong phòng đó, mình không mình có la làng lên được dạ <laughs> rồi giờ tới phước đó ngọc có những tật xấu nào không thì tật xấu là hay nói nhiều á chú với hay ghen con làm gì để ngọc nó ghen với nhiều khi ờ, con đi ờ, đi đâu mà không thông báo hay là đi về trễ hỏi đi đâu rồi đi với ai con nói ờ, con đi có 15 20 phút mà không lẽ là đi cái đi cái giờ đó mà có 15 ờ, 20 phút mà làm được cái gì rồi ờ, <laughs> hẹn gặp ai cái gì nói cũng không tin vậy đó ừ. nhưng mà con có bị ờ, có bị bắt gặp lần nào không dạ không có luôn không dạ, có không có tại vì là khi à... mà quen nhau là rồi. À, bà tự nhận luôn kìa dạ. <laughs> Bà rảnh quá cái bà dạ, suy nghĩ dạ. đúng không? Tại vì uh, nick Facebook, Zalo gì là vợ con biết hết dạ. Nhưng dạ. mà con mong muốn vợ con uh, sửa cái gì đặng cho hoàn thiện hơn không? thì à, bây giờ hai đứa ở chung với nhau rồi từ lúc có em bé là hai đứa cũng à, thay đổi về nhau rất là nhiều rồi à, cũng bớt nói lại rồi con à, cứ nói với vợ con là cứ tin tưởng ở he không có chuyện mà vấn đề mà trai gái gì hết mình à, có ý nghĩ đó là nữa thì ảnh hưởng tới vợ mình con mình rồi sao phải dập tắt nó từ không không cho nó len lớn luôn á có ừ. nghĩa là con mong muốn vợ con bỏ cái tật mà suy diễn dạ, ghen đi đúng không ghen, dạ. ừ. đối với con là gia đình số 1 ừ. ngọc thì sao dạ. chồng nói gì rồi đó rồi dạ. con mong muốn chồng thay đổi điều gì con thì mong khi à, bớt nóng tính lại giống như mỗi lần con có hay có thể nói là bị xàm như vậy á thì à, từ từ nói cái gì à. từ từ giải thích chứ à, mỗi lần mà con hay xàm là bắt đầu hay la con rồi đó à. giống như là hơi hơi hơi cọc vậy đó à chứ gì cái đặc điểm đó là đừng có quên nữa dặn cái gì là nhớ nhớ cho nhanh gọn lẹ chứ là ừ. quên rồi là rất cũng rất là bực luôn chế đó <laughs> chế đừng chế đừng suy diễn nha người ta đã à. nói rồi người ta nói vợ con gia đình là số 1 đó dạ. À. chế nghe không dạ yeah. Dạ. rồi thôi cặp này à, à, dễ quá thương dễ quá. thương rồi chúc cho hai con ha hạnh phúc bền lâu hạnh phúc bền lâu ừ. dạ, dạ. xin cảm ơn, dạ, cảm ơn chú cảm ơn thận con giang dạ em chào anh quốc thuận em chào chị hồng vân ạ em tên là tài Em năm nay em 35 tuổi. Công việc của em là em làm shipper cho shop của vợ em. oh. làm shipper cho shop của vợ. Như vậy là hai cặp vợ chồng ngày hôm nay giống nhau ở một chỗ là vợ đều là như là kinh doanh online kinh doanh online đó ừ. và anh chồng mấy anh chồng đều, đều là, là phụ, shipper phụ cho vợ hỗ đó. trợ cho vợ và trong chúc đơn à, xin mời dạ em chào anh quốc thuận em chào chị hồng vân em tên là thùy vân năm nay em 35 tuổi rồi là ờ, vân nói về công việc của vân đi dạ hiện tại em đang làm cho thuê mở một cái shop cho thuê trang phục biểu diễn tài là có cái biệt danh gì không có nghệ danh gì không nhà em ở công ty cũ thì đặt em là tài nhớt còn ở xóm em đặt em là tài lầy rồi nhớt với lầy ha <laughs> nói chung là hai cái cũng kỳ phùng địch thủ hai bạn gặp nhau trong đoán hả à? em đoán thử đoán hai bạn này sao gặp nhau ta tức là ông tài lầy này nè trong một cái lần ổng công ở công ty lúc đó là là tài nhớ nha đó, tổ chức một cái lễ hội gì đó và ổng cần có như là thuê những cái bộ trang phục cho cái nhân viên để mà cái như hóa thân thì ổng đi tới cái shop của cái cô này và ổng gặp cô này và ổng ổng lầy lội quá và bị cái cô này coi như là cổ la mắng đó cổ thể hiện ảnh tức và ảnh quyết định ảnh cua cho bằng được và cuối cùng là họ quen nhau đúng không Dạ sai rồi ạ Sai, em sai quá rồi Thôi giờ hai đứa nói đi ừ, Nói đi làm ừ, sao nè à, Em gặp anh cách đây hai năm về trước Là hai đứa tình cờ gặp nhau ở trên Đà Lạt Ồ Dạ, em với anh là có một người bạn làm ở trên Đà Lạt à, bên trang trại chăm sóc thuốc cưng Tình cờ với em gặp nhau ở đó à. Mà hôm đó là em đi Đà Lạt một mình Dạ, em đi Đà Lạt với đứa em gái à. à. Rồi Tài cũng đi một mình Dạ em hứa với bạn em bạn em là tết em sẽ lên để em chơi vô tình gặp vợ em thôi chứ không nói chung là không có gọi là không có tính trước dạ không có tính trước vậy rồi lúc đó là hai đứa vẫn chưa có âm mưu gì về, về nhau cả em có ấn tượng gì về cô này không dạ không em không có... ấn tượng sao quen với người ta em em bị gài chị ơi bị gài đâu nói cái ai gài nói đi dạ thì à, bạn thân của em cũng là bạn thân của em em của em vợ em rồi em của thùy vân đúng dạ. không cho nên là cũng kiểu như là gài gài để em gặp sao tính kêu thôi ông ơi tôi thấy bà Vân cũng được ông hốt đi rồi thôi bà ơi tôi không thích yêu quen xa đâu xa lắm em cũng chẳng xin số điện thoại em cũng chẳng xin facebook gì đâu vợ em cũng có nhiều vợ tinh theo theo đuổi lắm xong rồi khoảng đợt 30 tháng 4 năm trước bạn thân em với em em của vợ em có mở cái quán chiêu bên quận tư á xong rồi cũng gài em coi đó bây giờ tôi mở cái quán đó ông có ông cũng có cổ phần trong đó ông qua đó ông trong cái quán đó sẵn ông trong cái bà này luôn cho tôi thế là em bị dính trong luôn bây giờ oh, anh nói em gài người ta có không em <laughs> em phải ừ, ừ, quật khởi lên cho chị dạ không có chị đúng không chị cũng nghĩ là không có dạ không có đó là bị em với chồng em là bị gài thôi bị ông bạn gài gài gì nè dạ gài vào cái đúng dịch cái là bọn em không làm nữa à. bọn em đóng cửa quán thế là bọn em mới kêu thôi vậy thì dịch không bán được nữa thì về lại shop Ừ. ừ. để phụ shop trong thời gian dịch thì bọn em mới kêu là dịch như thế này thì chắc chắn là sẽ không có ai thay đồ tiếp tục bọn em mới kêu thôi mình mình ở lâm đồng thì mình nhập rau ở lâm đồng về bán trong ừ. 4 tháng dịch cung cấp rau xung quanh quận chỗ ừ. em ở ừ trong 4 tháng đó mà em ở với nhau là phát sinh tình cảm trong thời gian à, phát sinh tình cảm cái loại ủa như vậy là đâu có gài đâu có quán chiếu vì là <laughs> anh này là cái thời điểm đó là đang giận bố mẹ ờ. không dạ, về em, em em hay lông bông em hay đi lắm không về nhà vậy là ngủ ở quán ngủ ở shop tại vì cái shop đấy là nó có một cái giường tầng em với lại bạn thân em thì nằm giường dưới còn con em gái em thì nằm giường trên còn chồng em thì lúc đó nằm ở cái nệm ở dưới đất ở dưới dạ rồi lâu lâu vậy em bị rớt xuống dưới đất đúng không <laughs> dạ không rớt được chứ không rớt được dạ. à. thế trong khoảng thời gian đó thì anh bị ốm thế là không có ai chăm thì em chăm thế là à thế là nảy sinh tình cảm hai người ờ, lớn tuổi rồi về với nhau đi ờ, gấp gạo thổi cơm chung thứ nhất á, là cái anh này anh hiền ừ. thứ hai này không rượu chè không bài bạc không gì hết Ừ. đúng tâm điểm em đang chọn ừ. biết sao kê chứ thôi kệ cũng quen thử các bạn cũng đã lớn tuổi rồi ờ, gia đình có hối cưới không thì đó cũng cũng bị hối đó anh cái này hối hối, hối cái bác sĩ hối là... Hả? bọn à. em bị thấp cưới luôn á ờ à, sao bác sĩ hối kìa kìa không không thôi ông này ông mới nói kìa bác sĩ hối kìa bác sĩ không, chưa hối mà ba mẹ em ba hối ba mẹ rồi. hối thấy chưa bị hối thấy chưa thế không bởi vì mình phải lừa mình ông nói xong cái là mắt ông lấm lét liền mà tôi nghe được rồi mà, bây giờ nè bác sĩ hỏi cưới hay gia đình thúc cưới gia đình, gia đình hỏi cưới hỏi cưới rồi giờ có em bé chưa nè dạ chưa à, à chưa có hả dạ. Ờ. rồi giờ lấy về rồi sao tới cái phần kia đi phần kia đi đúng rồi tới tật xấu luôn đang hỏi nè tật xấu của anh nhiều lắm ạ chắc chắn là lầy rồi nè dạ thì lầy là chắc chắn rồi biệt danh luôn mà nó tay lầy dơ dơ nữa hai ngày hoặc ba ngày mới tắm một lần trời ơi sao không sợ nước vậy em tài lệ mơ phút thì đi tắm còn không là thôi khỏi luôn rồi mãi chơi mãi chơi mà chơi, chơi những gì? chơi game trên điện thoại á ờ. ừ. chơi mà bỏ ăn mãi bỏ vợ luôn hay sao mãi chơi mà quên tắm luôn hả trời dạ mãi chơi quên tắm luôn á hôm hôm anh kêu thôi không tắm thì ngủ dưới đất đi ờ không có cho đụng vô người đúng không dạ ờ rồi ổng có vô ổng khắc phục ổng tắm để ổng đụng được không khi lên điều là lúc lớp 10, 11 giờ lên rồi thì con cũng kêu thôi lỡ rồi khỏi tắm được Ừ. nằm tạm đi xong ngày mai sáng sớm dậy tắm cho nó tốt nằm tạm đi đó tắm nằm xong tắm ra còn phải là giặt chân da gối đệm thôi ừ. ờ thấy vợ thương không à, phải khắc phục phải khắc phục đó là tật xấu rồi phải khắc phục rồi còn tiếp tục cực gì nữa không đi vệ sinh là mang điện thoại và chơi có thể ngồi trong nhà vệ sinh hai tiếng đồng hồ ôi trời ơi có thời gian đâu ông đi shipper không tại lại khi nào có khách ờ, bốc hà bốc ờ, đồ em ăn đi vì khi nào có khách order hàng thì anh mới đi thôi còn không là anh ở nhà tại vì đồ của em làm theo mùa chứ không lấy phải là... đồ với sắp xếp đồ quần áo chứ không phải là theo gọi là thường ngày em rồi chồng có lãng mạn không dạ khô cằn lắm không một chút lãng mạn không một chút tỏ tình rồi sao chấp nhận lấy ổng thì uh, nhìn thấy ảnh hiền với lại tính tình của anh cũng dễ thương ừ. quen ông này lấy ông này cũng có cảm giác là bình an cái chuyện mà cái cảm giác bình an cái ờ, bên tài lầy là coi như là thấy là an tâm rồi đó dạ. có đúng luôn không? luôn phải là như vậy thì mới là vợ chồng đó dạ. ừ bây giờ vân muốn tài thay đổi điều em gì muốn là anh giảm bớt chơi game lại à. đó ông nghe không ông vợ chồng son đó ông tài riêng tắm một riêng tắm. bớt chơi game thì tôi tô sữa tôi tôi sữa sao được tôi tôi sửa từ sửa ủa tôi tôi sữa rồi bây giờ ông phải cho cái cái cái thời hạn đi bây giờ bao lâu nè 6 tháng năm hay hai năm dạ sáu tháng cái vụ tắm là nên làm liền Đúng game không? thì có thể từ không từ không? nhưng mà tắm là làm liền lên đây mà đã hứa là sẽ chắc chắn là sẽ thực hành thực hiện nha rồi bây giờ tới tại đây đó vợ ông có những tật xấu gì nhà vợ em có tật xấu là cái mặt lúc nào cũng gọi là hài hước á những cái lúc mà em cần nghiêm túc mà nhìn mặt mã cái là em hết nghiêm túc được luôn chà chắc mặt ông không hài hước ông hài không bả luôn á em không có hài có khi nào mà em dẫn bà đi vô đâu mà em sợ nhìn mặt bả không có sợ dắt bà đi đám ma thôi mà dắt bà nhìn mặt bả thôi em nghĩ luôn á có gì nữa, gì nữa nè Em bả hay cà khịa mới đồ vạch á ví dụ như đang ở bên quán mà hồi đó em làm quán chiêu á cái két bia người ta để trong góc rồi bà đang đi bà đáng đưa quất cái chanh đá cái cây nó để cái chân nó bị sưng rồi ủa cái mắt mắt mới vậy à? cái cách bia nó nằm chỗ đó mắt mới không né né nó ra mắt mới đá chúng nó hoặc là cái kệ cái kệ mà người ta để để trong góc rồi bà rắn đi bà quất bục cái chúng cái tay gì để cho cái tay cái tay tím về nó cũng quất trúng cái cạ oh, đâu đâu có ai quýnh đây rồi vậy là tài nó không nó xạo nha cái chân là tím nhiều lắm nha. Dạ. đó hay cà khịa đồ bạch lắm nói chung là cứ đi gặp cái gì đá cái đó hả là cà khịa đồ vật né rồi mà né không kịp né bên này thì ba bên kia là hay, là hay bị đụng này đụng kia đó ừ. tự nhiên đụng xong người tím tím mà mất công người ta hỏi uống bị bị chồng quýnh hay sao người tím dưới dài cái rồi chết em luôn mà em có giờ em quýnh đâu rồi rồi cái gì nữa tài dân kinh doanh vậy chắc tính toán đồ dữ lắm đúng không không tính vợ lắm anh đâu đâu đến đến bây giờ kiểu như 6 nhân 3 18 bà không tính 6 nhân 3 18 đâu tính 6 cộng 6 12 xong mà cộng 600 đó là 18 <laughs> gọi là một cái gọi là tính toán gọi công cành lằng ngoằng à, ủa gì ở nhà tính tiền thì là ai tính bánh là bà, bà tính, tính nhưng mà bà không có tính móc, như người ta móc máy mới tính ra tính bà, hoặc là bà tự bà làm cho bà khó hơn ví dụ như sáu ba mười tám thì bà 6, không tính 6, vậy 12. đúng rồi bà tính là sáu đâu có hai lần sáu mười hai ờ, rồi mười hai mới cộng sáu thành ra mười tám đó Chà em khoái tính vậy đó hả à, thì em tính vậy cho nó kỹ ờ. à, bởi vậy bà mới hay va vô đồ vật á đi một đường không chịu lằng ngoằn lằng ngoằn chút em xíu là tính tính nhiều quá đúng không rồi nè có ghen không ghen dạ có ghen nhé đâu ví dụ coi kể chuyện ghen chơi ghen là hôm bữa ờ, hồi lâu rồi ờ, con bạn em nó em ơi chơi chung với mấy gọi là nhiều nhiều bạn bè lắm có bạn kia nó nhắn tin cho em em yêu anh đồ các kiểu nó nói bà la bà la gì các thứ xong rồi vô tình hôm đó em đang sạc pin là bà nhặt điện thoại bà bà cầm bà coi bà coi xong mà mặt sẽ đóng xong rồi gặp con em vợ em với các bạn thân em á thấy mặt bà sẽ đóng hỏi ủa có chuyện gì vậy cái ông tài đang quen tôi mà mà ông nhắn tin yêu đương với con khác thế là ghen nguyên nguyên ngày đó xong rồi em phải nhờ hai người đó gọi là dàn xếp em đang đọc để cho em đọc xong đi rồi sẽ thích sau anh sợ thế là đến khi em lục đến điện thoại thì anh thay đổi mật khẩu ừ. trước đây điện à. thoại anh không dùng mật khẩu ừ. à. cái anh dùng mật khẩu thì mình phải à. suy nghĩ chứ chị vậy là ông tài ông có cái tà rồi ừ. thế nên là em mới giận bây giờ tài mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè cưng em muốn vợ em thay đổi là bớt gọi là tính gọi là lằng ngoằng giùm em cái đến tính lúc khách người ta cần gấp mà đến lằng ngoằng là mệt lắm với lại mặt nghiêm túc giùm em cái đừng có ấy mặt càng nghiêm túc càng hề nghe chị nói cho em biết á bây <laughs> mặt anh pin mà càng nghiêm túc càng hề đó chị nói thiệt đâu, luôn á đâu có hề đâu nghiêm túc đó nè nói cái mặt nghiêm mà <laughs> chị không cười sao được thực ra là gì nè chị thấy hai đứa tụi em bây giờ đang vui quá bây giờ là đang bắt đầu là phải ờ, cọ sát với nhau đó dạ. để coi coi là bạn này có cái gì mà chưa hợp với mình bạn kia có cái gì mà mình còn thấy khó chịu thì thành ra là tụi em nên là ừ, có những cái trao đổi trực tiếp với nhau hai đứa phải mất một năm để mà có thể hòa hợp với nhau dạ. đó, ờ, về mọi phương diện ừ. ok xin cảm ơn hai bạn Dạ chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thận và chào quý khán giả. Là em tên là Cao Phạm Bình Minh, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ. Bình Minh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi ạ. À. 28 tuổi hả? Dạ. Trời ơi em trẻ quá Minh ơi Minh. Bình Minh. Rồi mời em. Dạ, em chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả, em tên là Phạm Quỳnh, à, năm nay em được 22 tuổi hiện tại em là sinh viên mầm non ủa tụi em cưới nhau bao lâu rồi dạ được một năm 4 tháng rồi ạ có em bé chưa nè dạ được 4 tháng rồi à vậy, vậy hả dạ. nhưng mà nó nghe là quen lâu không cũng được một năm rồi mới cưới quen một trà như vậy cũng nhanh ha thôi bây giờ kể cho anh chị nghe cái câu chuyện của hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu rồi em có ấn tượng gì về cái cô giáo mầm non này dạ là chị họ em giới thiệu rồi cái lúc mà gặp nhau thì em thấy bé này sao có đúng ý của em đúng gu của em không dạ đúng gu đúng, đúng gu luôn lùng, lùng ủa nhưng mà nó nghe nè lần đầu tiên em gặp bé là lúc đó là gặp ở quán cà phê hay là chị họ dẫn đến cái trường mầm non mà mà bạn này đang làm dạ là qua nhà chị họ chơi luôn ừ. bà chị họ là bạn thân của em nữa ừ. nên là cứ gọi gây gu gí với em là à, ông anh tao thế này thế kia rồi hiền lắm nhưng mà cái lúc đó là chỉ là tập trung vô học để lo tốt nghiệp rồi này ừ. nọ thôi chứ không có nghĩ là sẽ quen ông này ừ. thì uh, cứ hẹn nhau đi chơi hoài nhưng mà em cứ từ chối cái tới hôm đó là nhà bà mở tiệc cái mời em đi chơi xong mới gặp ông xã của em người gặp có thích liền không dạ không trời ơi con trai gì đâu mà trắng trắng ơi là trắng luôn trắng như người tây vậy á mà cái bự vậy phải không dạ nhưng mà cái bụng á thì bự như bụng bia vậy á bự lắm mà gặp lúc đầu không thích rồi mà mình đã không thích là mình sẽ không giữ cái hình tượng đẹp đẽ ừ. người ta suy nghĩ cái gì thì cứ mặc kệ như vậy là sau đó chắc có lẽ là bình minh phải nói là liên tục đuổi. dùng những cái cái chiêu để mà <laughs> theo đuổi cô này đúng không dạ. theo đuổi dữ lắm hả bao dạ. lâu mới dính cỡ một tháng nhắn tin mà cô không trả lời lâu quá tới 30 ngày là tới 30 ngày mới dính được ừ dạ cái thời gian mà một tháng đó đó là ngày nào ông cũng nhắn tin sáng vậy là 5 giờ sáng 6 giờ sáng vậy là chúc cô gái của tôi một ngày tốt lành đời này kia nhưng mà lúc đầu mình thấy rất là phiền được tuần hai ba tuần vậy á thì cũng thấy hỏi hoài thì cũng thấy thấy kỳ thôi cũng trả lời trả lời xong rồi cái à, qua lại qua lại á rủ đi xem bắn pháo bông đồ ừ. cái em cũng đồng ý đi nhà em với nhà ảnh ở xa không xa rất là xa em thì ở lúc đó ở dưới long an lận còn ổng thì ở bên gò vấp mà muốn chạy về cũng cỡ một tiếng một tiếng mười lăm hai chục phút đồng hồ mà thấy thương lắm ạ à tại vì đi làm về là 8 giờ 9 giờ mới bắt đầu à. tan làm cái à. giờ đó mới bắt đầu chạy xuống Long An 9 à. giờ là... tối luôn dạ đúng rồi wow. Ở rồi mấy giờ về chơi với em ờ, đâu tới 10 giờ 10 rưỡi cái bắt đầu phải chạy về về tới đó cũng đâu là gần 12 giờ kém mấy rồi à, hai đứa thường đi chơi ở đâu ở công viên ở dưới Long An hay là chơi trước cửa nhà dạ không có được mà đi lâu đâu đi chơi thì cũng quán trà sữa này nọ phải về liền ừ. tại vì ba ba mẹ em thì nói nó không phải chứ khó lắm ừ. khó ơi là khó luôn cứ mắng ông này hoài à con đi làm vậy hả con xuống đây đi chơi khuya vậy hả rồi à, thời gian con làm sao con sắp xếp làm sao sáng con phải dậy sớm con đi làm nữa ừ. rồi cứ ừ. mắng ông này hoài vậy mà nhưng mà mắng cứ... là mắng yêu hay là mắng thích hay là mắng Không lần thích. lần đầu gặp là ba mẹ rất thích à rất phải thích. kể như dạ. vậy đó nhưng mà kiểu cũng quan tâm á khi mà quen nhau rồi đó là một tuần năm sáu ngày là ổng chạy liên tục như vậy ừ. tối nào cũng chạy xuống vậy đó dạ đúng ừ. rồi tới nỗi mà hả dượng của em á phải la ổng luôn đuổi về luôn á mà đuổi ổng về là ổng đứng ngoài cổng ổng khóc <laughs> ổng khóc vậy đó mẹ em phải ra năn nỉ nó thôi con đừng khóc nữa vô đi dượng nói vậy thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu mà khóc sao khóc tức tuổi hay là khóc ừ, lén la lén lúc hả kiểu mít ướt này tức là khóc thầm thôi chứ không có ra tiếng không phải là không phải vậy đúng không mà nước mắt tại vì tại vì buồn tại vì tuổi thân đúng dạ. không rồi trong bao lâu thì hai đứa được uh, gọi là gần gũi và hoàn toàn không bị cấm cản ở đâu em là tốt nghiệp tốt nghiệp được khoảng một hai tháng gì đó là em lên đây học à, lúc đó là à là lên đây học học trên này mình ơn dạ. ở đâu ông này chở ờ, em đi uh, kiếm ký túc xá ở gần trường ừ. thuê đó nhưng mà ngặt nổi không biết sao không biết tại sao luôn cái trường đó đó lại sát cái nhà ông nữa <laughs> là đi qua đi lại rất là gần nhau ờ. vậy quá tiện luôn dạ quá tiện trời dạ. thương đó thấy tội dạ. nghiệp thằng bé kiên trì quá mà em chuẩn bị cho cái việc mà tỏ tình như thế nào dạ cái hôm đó là đầu tiên là lần đi xem pháo hoa luôn em canh gần gần tới lúc bắn pháo hoa là em em bắt đầu hỏi là có đồng ý làm bạn gái anh không mà em cứ ngập ngừng ngập ngừng hoài kiểu bạn cũng biết rồi cứ kiểu uh, nhắc em á cứ mạnh dạn lên nói hết đi em cứ cà lâm cà lâm <laughs> thì thì cuối cùng cũng cũng cũng nói được nói hết dạ thì nói sao nói sao nói cái câu sao như thế nào dạ là em có đồng ý làm bạn gái anh không ừ. mà em cứ nói ngập ngừng từng chữ từng chữ một ừ. sau đó thì à, bạn cũng gật đầu hết đó thì chở trở về trong đường trở về cứ chọc em là sao cứ cà lông nhiều hoài vậy ừ. ừ. nói ừ. rồi đưa về tới thì có câu cổ hung một cái không dạ, dạ không lúc đây em đến khi nào thì em mới ủa tỏ tình mà không hôn luôn đến khi nào mới có nụ hôn đầu tiên sau đó mấy ngày thì, thì... mấy ngày buổi buổi tối đây làm xong em chạy qua và sau khi em tặng cho cô ấy một nụ hôn bất ngờ thì cái phản ứng của cô ấy như thế nào dạ bạn chạy mất cỡ ngập ngừng không nói gì hết không không em nhưng mà kiểu em giật ra rồi là lúc đó là kiểu chưa có chọn vậy không đâu tính, dạ không, tính không tính đó. dạ còn cái nụ hôn là gọi là chính thức lắm là ở nhà ổng ạ dạ, dạ trong cái phòng của ổng thì lúc đó là em sắp về rồi thì em mới bước ra khỏi phòng ông cái ổng cứ đè em vô tường ông này kỳ không cho xuống cầu thang luôn đứng cứ chặn thết bên này rồi chặn tay bên kia không có cho em đi sao quần đó dạ, dạ. sao quần sao quần cỡ đâu nửa tiếng đồng hồ xong mới hôn em được à, dạ. phản ứng em sao thì lúc đó ờ, đơ ra kiểu không có biết giải thích sao dạ. <laughs> nhưng mà em chấp nhận đúng không dạ. không dạ. có không có gì gạt ảnh ra dạ. Ờ, nhưng mà có lần nào mà những lúc mà em giận lên á thì ảnh sẽ thể hiện như thế nào em mà giận lên là đầu tiên là sẽ năn nỉ ừ. thôi em đừng giận nữa anh xin lỗi này nọ anh biết anh sai rồi ừ. kiểu lúc đó mình đang cái nư mình đang giận mà làm sao mình hãy giận mình là mình trả lời mình không giận được thì cũng im lặng thôi thế là ông thấy mình im lặng cái là ông ngồi ông nhiều tuổi thân á bắt đầu ngồi khóc ngồi khóc nước mắt gắn nước mắt dài đó sau em nhìn em lại thấy tội quá cái phải đi năn nỉ lại ổng <laughs> nói là anh ơi đừng khóc nữa em vậy thôi chứ em hết giận rồi em không có để bụng đâu ừ. xong bắt đầu em phải bình thường lại rồi ổng mới bình thường lại chứ không là cứ vậy hoài cứ ngồi nước mắt ngăn nước mắt dài tới bây giờ đúng không em dạ tới bây giờ cũng vậy ủa giờ là các em là đã có em bé rồi hả dạ đúng rồi em bé được bao nhiêu tháng rồi dạ bốn tháng bốn tháng vậy là mai mốt chắc nghe à, cả hai cha con cùng khóc chắc mẹ cũng mệt à dạ mai mốt gì nữa bây giờ cũng đã như vậy rồi vậy đó hả dạ có có có cái kỷ niệm nào mà hai cha con cùng khóc không em thường thì bé sinh một tháng xong á thì kiểu hay bị khóc sinh lý à, à thì bé cứ khóc, khóc theo không dạ em bé cứ khóc tới một hai giờ sáng á thế là ông cũng ngồi ông cũng buông Ràng ra và mắt bắt đầu đỏ đỏ he là sắp khóc rồi cái nó thôi để em dỗ con cho dỗ con xong sẽ quay qua dỗ ông dạ. <laughs> em khóc là vì em thương đứa nhỏ hả hay là em bất lực là nó khóc hoài dạ thấy con khóc hoài mình xót ấy. mình xót dạ. đúng không ừ. chứ không phải là bất lực vì nó khóc hoài luôn không được dễ thương quá à dạ ừ. nãy giờ kể chắc anh nghĩ chắc chồng em không có thật xấu gì ừ. đâu có có chứ ạ à. xỉa tâm xong à ừ. là xỉa một đầu thôi để đó ngày mai chỉ đầu kia chà như là tiết kiệm <laughs> đúng dạ, không có tiết dạ. kiệm không tiết kiệm. tiết kiệm nhưng mà chỉ với bản thân mình thôi còn với vợ con thì rất là xả rác vì em muốn cái gì là anh mua cho em chỉ trong là điều kiện của anh vậy là tốt dạ, dạ. bây giờ là cũng đào phải thật xấu luôn á à, ra. cái quần đùi mà mặc ngủ á ừ. em mà không nhắc là một tuần mới thay là tiết kiệm xà bông <laughs> không phải em nhiều người đàn ông nghĩ trong đó có anh luôn á sao ngộ lắm nghe mỗi lần mà em có cái quần đùi mà em cái quần ngủ của em á vợ em không dọn á là em à, mặc hai ba ngày mặc hoài luôn á không phải thích lắm em ngộ lắm em <laughs> mặc xong là muốn mặc lại rồi sao nè còn tật xấu gì nữa không ờ, nè hay quên lắm ạ à. có thích chơi game không dạ có chơi game nhưng mà từ lúc có vợ thì hạn chế rồi còn vợ thì sao nè vợ có tật à, xấu gì không dạ à, sợ ma nhưng mà suốt ngày nghe chuyện ma coi phim ma đó đó, đó là cũng cái tật xấu luôn đó, dạ. đó là một cái thói quen mà ai cũng là như vậy dạ. mà sợ ma vậy thì um, nửa đêm đi vệ sinh là cứ kêu em dậy canh cửa dễ thương mà nó dạ. <laughs> dễ thương mà rồi nói nghe nè ở nhà anh thấy em quá hiền luôn dạ. vậy thì cô ấy có hiền không dạ có mà lâu lâu thì thì nóng tính rồi bây giờ tật xấu dạ. có phải là nóng tính không tính nóng lắm la là chửi em nói kêu em đi xa ra đừng có đứng gần dạ ừ. không phải vậy đâu tại vì á ờ, em thì có con nhỏ ờ, lúc nào cũng sùm xề rồi đa phần mình dọn dẹp mình nấu nướng nữa rồi ổng đi làm về một cái là chỉ muốn xài với ôm vợ thôi Ừ. ôm vợ mà lúc đó là mình mệt rồi người mình thì dơ nữa ừ. mình cứ thôi anh ra đi ra đi khi nào ổng làm xong á nhưng mà không lúc nào cũng nhào vô ôm ôm ừ. tới nỗi mụn quạo lên rồi có đi ra không rồi em <laughs> nạt nổ ổng thế là buồn đi lên tắm rửa rồi tối đó em cũng phải đi quay rồi dỗ ổng lại rồi <laughs> vợ em có ghen không dạ có như là hay kiểm tra điện thoại em rồi ừ. không thích em uh, nhắn tin hay là thân mật với một người nào không thích like ừ. trang của hot girl đúng không dạ bây giờ hai đứa có mong muốn thay đổi gì không dạ chắc là bớt nóng tính lại thôi bớt, nóng tính lại ừ. còn, còn bên đây ờ, có muốn thay đổi gì không dạ có muốn ổng suy nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn tự chăm sóc cặp mắt của mình nhiều hơn nữa à. tại vì à. ông cứ ờ, hết ừ, làm việc thì đã nhìn máy tính rồi về nhà thì cũng coi xem tivi mà ngồi gần quá hay là ừ, ngồi chơi game cũng quá là gần nên ờ, lo cho em đó dạ. ừ. thực ra mà nói á, là hai bạn này á, ờ, đều là nhỏ tuổi hết yeah. Dạ. nhưng mà chính là bạn này hơn bạn này tới nửa con giáp dạ sáu đúng không như dạ. vậy là cũng cũng ờ, một thời gian kinh nghiệm hơn khoảng cách là cũng cũng nhiều chứ không có giỡn đâu đúng dạ. không nhưng mà cái khoảng cách của bạn này á là ở bên người đàn ông á thì bạn cũng chưa có đủ chín chắn đâu còn bé này 22 tuổi mà đã có em bé rồi dạ. thì thành ra là bé sẽ bị áp lực dữ lắm à, tại vì cái kinh nghiệm mà để nuôi con cũng chưa có kinh nghiệm làm mẹ cũng chưa kinh nghiệm làm vợ cũng chưa mà bây giờ cái cuộc sống thì còn phải hưởng thụ nhiều một chút phải được đi chơi phải được tận hưởng yeah. Dạ. thì thành ra là hai đứa phải nắm được cái cái bản chất sự việc của cái lứa tuổi của của đối phương dạ. để mà mình xử lý thành ra hai vợ chồng cứ nương nhau dạ. chia sẻ với nhau để mà tạo ra một cái gia đình hạnh ừ. phúc yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.